và chiếc xe này nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng từ 7 cho đến 8 lít xăng trên 100 km thưa quý vị nhé Dòng Honda nổi tiếng là tiết kiệm nhiên liệu quý vị Và bây giờ trước hết là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Honda Civic để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn quý vị Và cũng đã được chủ nhân người ta độ cái bộ vành thể thao nhìn rất là đẹp luôn quý vị Hầm hố và cũng rất là đắt tiền luôn đấy quý vị nhé nhưng mà vẫn đúng với kích cỡ theo đăng kiểm quý vị nhá cho nên quý vị các bạn hoàn toàn yên tâm Đấy, nó có một cái màu đen rất là sang trọng và thân vỏ của nó thì căng đét luôn quý vị nhá không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị và quý vị và các bạn hãy nhanh tay chiếc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này giá chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe Kia Morning một chút thôi chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản lại số tự động quý vị nhá xu hướng mới của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 đó, ờ, chúng ta thấy trước hết tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái mặt cabo phía trước của chiếc Honda Civic Cái mặt cabo phía trước của nó chúng ta thấy rằng là nước sơn còn căng đét luôn quý vị nhá Và nó cũng còn rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự cong vênh ở đây quý vị nhá Điều đó chứng tỏ là chiếc xe này không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng hay là va quệt nhá Và như đã cam kết chiếc xe này không đâm đụng nhá quý vị nhá, không ngập nước, không kinh doanh taxi, không chạy dịch vụ Và nước sơn của nó còn rất là bóng luôn quý vị nhá, cabo thì rất là khớp khít cái đèn à, pha phía trước bên à, phụ đây quý vị Cũng còn trong veo luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu quý vị nhá Đấy, Cái mặt ga lăng phía trước Đấy. Chúng ta thấy kèm theo đó là cái biểu tượng của Honda Một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản Thanh mạ chrome chạy sang hai bên Đó là cái nét đặc trưng của xe Honda Civic Nó tạo cái điểm nhấn và nhìn rất là trẻ trung luôn quý vị Và cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự hen nố hay bị bạc màu bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá đấy và cái ba đờ sốc của nó đây thì cũng còn khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ở đây quý vị nhá và nó còn rất là khớp khít so với cái cụm đèn pha phía trước cái ba đờ sốc phía trước mặt ga lăng quý vị nhá đấy thân vỏ thì căng đét luôn quý vị kiểu dáng của chiếc xe này thì tính đến thời điểm hiện nay thì nó à, vẫn giữ được một cái dáng vẻ gì đấy Giờ hiện đại quý vị nhá, phong dáng của nó có khi còn đẹp hơn những cái chiếc xe Honda City đời 13, 14 luôn đấy quý vị. Và đi rất là đầm và chắc chắn. Khoang nội thất thì cũng hiện đại luôn, ngồi rộng rãi. Đấy. và cái mặt la răng của nó đây quý vị. Chúng ta thấy rằng là cũng còn sáng trưng luôn quý vị. Mặt la răng này và bên trong là cũng xanh ABS luôn. Đấy, và tôi truyền tải đến cho khách hàng cái khoang lốp đây. Còn sáng trưng luôn quý vị nhá, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị. Và nó còn sáng trưng luôn cái lốp này cũng còn khá dày với cái lốp này chúng ta đi một hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây còn rất là đẹp luôn Đấy, không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá Đấy. số tự động và chủ nhân người ta đã đọc độ nẹp nẹp chân kính inox rồi dán kính 3m xung quanh xe rồi quý vị nhá đây cái khoang lốp phía sau bên lái đây quý vị đây cái gót khoang lốp đây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 màn hình à, Chúng ta có cảm biến lùi quý vị nhé Tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn Cái đèn hậu phía sau bên à, phụ đây như vậy Cũng còn rất là trong luôn Không có dấu hiệu gì của sự hoen đố hay bị bạc màu hay Cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị Đây cái cua lốp cũng còn nguyên luôn Keo đính tán đây quý vị Không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mòn mục ở đây quý vị nhá Đây và cái khoang lốp của nó đây Cũng còn sáng trưng luôn cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa mới cái việc phải thay lốp quý vị nhá tất cả mọi thứ đấy cái mặt la răng của nó đây quý vị đây thân vỏ thì càng đét luôn quý vị nhá đấy. đây khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị đây không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là mọt mục của đây quý vị nhá và cái lốp này cũng còn đi khoảng 2 năm nữa chúng ta nghĩ đến việc phải thay lốp mặt la răng của nó đây cũng còn tương đối là sáng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 Nhựa của nó còn rất là tươi luôn Như mới luôn quý vị nhé Kể cả cái nhựa phía dưới này Và đã được chủ nhân người ta sơn vân gỗ rồi Nhìn rất là ấm cúng luôn quý vị nhá Đây cái hàng ghế thứ nhất đây quý vị Chủ nhân người ta à, đã may cái bộ ghế này làm cái da cao cấp luôn quý vị nhá Và rất là cầu kỳ luôn đấy Mới tinh luôn Không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị à, bạc màu ở đây quý vị nhá Đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết là xe đi ít đi nhiều luôn các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy không bị mòn bị mờ một chút nào đây cái mặt vô lăng của nó đây còn còn sần nguyên luôn quý vị nhá biểu tượng honda kia cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn không bị mờ bị bạc màu một chút nào cả đấy các cái phím bấm cũng vậy chúng ta thấy không bị mờ một chút nào đấy, vẫn còn rõ ràng luôn các con chữ các cái con số còn rõ ràng luôn quý vị nhá đấy và cái tắp bị cửa của nó đây như vậy đấy, chúng ta thấy là cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá cái phần phía trên đây này đấy phần nhựa phía trên đây đấy các cái tay cửa này cũng đã được bọc vân gỗ rồi đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của rách dưới và cái phần nhựa phía dưới này màu ờ, kem này cũng vậy cũng còn mới nguyên luôn quý vị nhá keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá và cũng không bị dập vỡ gì đâu các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên bảo lên keo chỉ đây không mất một phân đấy và kể cả phần phía dưới này đây hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá cái bậc lên xuống này cũng vậy không thấy bị bạc biết gì đâu quý vị đấy, các con ốc này chưa một lần động chạm cửa lên một lết chưa một lần mở chốt cửa cũng còn tương đối sáng đấy <clears throat> và cái cánh sắt đây chúng ta lấy cái hàng ghế thứ hai đây cũng vậy may rất là cầu kỳ rất là căng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu và cái táp bi cửa đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá các cái tay mở cửa đây ấy chúng ta thấy là không bị bạc màu một chút nào cả các cái phím bấm đọc vân gỗ rất là đẹp luôn phần nhựa phía dưới đây cũng còn sáng trưng luôn keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị không mất một phân keo nào các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị nhá Đấy, keo của nó còn căng như thế này cơ mà đây và phần phía dưới đây nó cũng đây, khoang lốp đây sáng trưng hết tất cả quý vị nhá Đấy. chúng tôi đang truyền tải đến cho cái khách hàng cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về đó chính là chiếc xe Honda Civic đây chúng ta thấy các cái góc quay từ phía bên lái đây quý vị đây mặt tablo của nó đây còn sáng trưng luôn vô lăng đây còn sần như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự bạc màu đâu quý vị đây cái tắp bị cửa của nó đây phần nhựa phía trên đây cũng còn sáng choang luôn sần nguyên luôn quý vị nhá các cái phím bấm kính lên xuống kính đây bọc vân gỗ rất là đẹp luôn phần nhựa phía dưới đây cũng còn sáng trưng keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá đấy đây phần gót phía dưới đây cũng vậy cũng còn sáng choang luôn quý vị tem của nhà sản xuất đây các con ốc mình chưa một lần mở đây cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn bậc lên xuống đây quý vị đấy không bị xước xác một chút nào quý vị nhá mặt tắp lô của nó còn tươi nhựa còn tươi như mới luôn quý vị hàng ghế thứ nhất đây cũng vậy còn căng đét đấy, hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét là nội thất cực đẹp luôn quý vị cánh cửa sau bên lái đây quý vị tất cả mọi thứ cũng còn sáng trưng nhá quý vị nhá Đấy là cái cam kết của chúng tôi với mỗi từng sản phẩm Đây là những cái góc quay chân thực nhất Những hình ảnh chân thực nhất mà chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng này quý vị nhá Đây là hình ảnh thật của xe luôn quý vị nhá Đấy, có như thế nào là chúng tôi truyền tải thực tế đấy Như vậy Không thêm bớt quý vị nhá Đấy, bây giờ là đến cái cốp sau Cái cốp sau quý vị nhá, đây Đấy, nỉ của nó vẫn còn mới như thế này cơ mà Keo chỉ ở đây quý vị Đấy, vẫn còn đầy đạn Không bị dập không bị mất một phân keo sợi chỉ nào các cái lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét đây quý vị đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây đấy, keo chỉ đây các cái lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét đây keo chỉ đây quý vị đấy, hai bên má của nó đây đinh tán đây quý vị đấy không bị mất một không bị đâm đụng va quyệt gì cả đây hai bên má của nó đây đinh tán của nó đây đấy cái khoang lốp đây đấy đã được chủ nhân người ta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 phần nhựa phía dưới đây tắp đi cửa đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy chúng ta còn vấy dây để nghe nhạc đấy âm thanh nghe nhạc cực hay luôn quý vị nhá đấy và đây đồng hồ tua máy của nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 ờ, đến 9 năm vòng trên một phút đạt quá chuẩn luôn quý vị nhá và không có một cái đèn báo lỗi nào được báo ở trên chiếc xe này quý vị nhá đấy ổ CD, ổ CD 6 đĩa quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn nội thất vân gỗ gương cụp và tự động quý vị nhá đấy gương cụp tự động quý vị nhá đấy đây lại ra luôn đấy rồi ok đấy bây giờ đến động cơ đấy, cái con ốc này cũng còn giấu luôn này quý vị đến cái phần động cơ của chiếc xe này đây máy đang nổ quý vị nhá máy êm du luôn quý vị nhá không có ờ, đây này đấy chúng ta thấy rằng là đây này các con ốc này còn chưa một lần mở này ốc buji chưa một lần mở đây quý vị này đấy đấy máy thì khô rom luôn quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đấy các con dấu này vẫn còn zin luôn này quý vị này đấy đấy vẫn còn zin luôn quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đấy không bị rung giật và đứng gần còn không nghe tiếng máy đâu quý vị đây là cái cabo này keo chỉ của nó đây này quý vị này đấy đây lỗ bấm đây còn tròn xe đây quý vị đấy đây tròn xe đây các cái tem của nó đây đấy đinh tán đây đấy keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy đấy Máy thì đang nổ êm du luôn quý vị nhá Không bị rung giật gì đâu quý vị nhá Cực êm luôn đấy quý vị Vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2007 để quý vị và các bạn theo dõi. Và bây giờ trước khi kết thúc video giới thiệu xe này thì một lần nữa tôi đi một chút cái nội thất, cái ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này và một chút cái nội thất bên trong để trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Đây chúng ta thấy thân vỏ của nó còn căng đét luôn. Bộ vành thể thao rất là đẹp luôn quý vị nhé Đấy,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 Đấy và một chút nội thất bên trong trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Đây Chúng ta thấy là cái tắp bi nó còn sáng chưa Đấy Số tự động như quý vị nha hàng ghế thứ nhất đây Còn căng đét luôn quý vị Tắp bi cửa đây Cũng còn cắn trưng luôn quý vị nhá Keo chỉ đây không có bất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đây chúng ta tổng hợp lại đây quý vị nhá Đấy Cánh sau đây Hàng ghế thứ hai đây Cũng còn căng đét luôn quý vị nhá cái tắp bi cửa của cánh sau bên à, phụ đấy quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị đây và keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị không bị mọt mục gì đâu đấy kể cả bên lái này cũng vậy quý vị nhá đây đây cái tắp bi của nó đây vô lăng đây quý vị nhá đấy sần nguyên tắp bi cửa đây keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy hàng ghế thứ nhất đây rất là đẹp luôn quý vị đây hàng ghế thứ hai đây tắp đi cửa đây sáng trưng luôn quý vị 295 triệu đồng thôi quý vị hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi đấy rất là đẹp luôn vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã truyền tải thật kỹ chiếc Honda Civic sản xuất năm 2007 để quý vị và các bạn theo dõi và quý vị